dạ em uh, muốn bạn trai em là phải uh, cao một m bảy trở lên ha wow. em thì không cần quá là đẹp trai ưa nhìn là được dễ thương lắm dạ chị qua chị nhìn cái là chị thấy chị ưa liền dạ à, với lại là tính cách thì ờ, phải có một xíu tâm lý tại vì nhiều khi em thì sống tình cảm nội tâm quá nên là nhiều khi cũng khó có chia sẻ nên là mong là bạn có thể có một chút gì đó tâm lý để em dễ mở lòng chị nghĩ bạn này có 7 năm kiếm sống ở nước ngoài em ở Macau bao nhiêu năm em ở bảy năm 7 năm ở Macau wow. sống với rất là nhiều người vì sống rất nhiều người không ý là sống với nhiều nha. không tức là cái môi trường mình được tiếp xúc với là nhiều người trong xã hội tiếp nhiều xúc người với nhiều người chứ phải sống với nhiều người nhiều người ở nhiều nước khác nhiều nhiều khi ở đó người ta chưa sống với hết mình ở chung với lại bạn rồi sao mà tập thể sao nó nhạy cảm nó khó hiểu thì tôi nói hơi khó hiểu chút thôi nhưng mà tôi nghĩ ông hiểu mà không phải để nhiều người hiểu thì tôi mời nhà gái mời cô gái ngồi mời em trai Mời đi em trai xin chào anh ờ, quyền linh xin chào chị ngọc lan xin chào ờ, bạn nữ đặc biệt đang ngồi bên kia em là hoàng văn cảnh 32 tuổi hiện tại là đang làm việc và sinh sống ở thành phố hồ chí minh làm gì cảnh dạ em làm bên ờ, ngành khách sạn nhà hàng khách sạn nhưng em làm gì là em um, giám sát bên bộ phận buôn phong à giám sát quản lý này kìa ha dạ vâng Rồi, cũng làm sếp luôn chứ bộ rồi mời bạn gái của chúng ta Mình tên là Trần Thị Ngọc Diệp à, năm nay mình 26 tuổi, hiện đang là giáo viên làm là tổng phụ trách đội và giảng dạy bộ môn hóa của trường cấp 2. Quê của mình là ở xứ Dừa, Bến Tre ạ. Dịp ở ờ, Bến Tre là ở huyện nào dịp? Dạ con ở huyện Ba Tri á chú Huyện Ba Tri Dạ Mình nói cho nhà gái biết ưu điểm khuyết điểm của mình đi nè Dạ Trực tiên em nói uh, khuyết điểm trước Dễ cảm xúc Và không biết uống rượu vì tốt rồi đó không em nghĩ là hồi xưa thì tốt nhưng mà giờ em nghĩ không có tốt lắm sao vậy nhiều khi mình phải giao tiếp giáo lưu thì biết một chút xíu thì sẽ thì tốt chút hơn xíu thôi không sao đâu người ta cũng hiểu mà không vấn đề gì nữa điểm gì mà mạnh nhất nè em nghĩ là em làm việc quyết đoán quyết đoán vâng và khi làm việc thì em rất là nghiêm túc trong công việc rồi mời nhà gái à, dạ điểm mạnh của em là thường đó là biết không ờ, lắng nghe à, vui vẻ, hòa đồng còn à về điểm yếu của em thì em có một xíu a à, hơi là khó tính tại vì em hơi à, cầu toàn một xíu á chị ừ. có về sống theo nội tâm nên là thiên về cảm xúc á cứ sống theo cảm xúc của mọi người rồi không có thương cho bản thân của mình nên là cũng nhiều khi à, hơi thiệt thòi nhẹ dạ hơi thiệt thòi này chị hiểu mà dạ rồi nhà gái bên đây cũng đơn giản lắm nhà giáo cho nên sẽ có những cái nguyên tắc của ngành giáo dục cho nên là đâm ra là có những lúc nó sẽ hơi khó một chút xíu tao bên đây tao làm giám sát tao còn có nguyên tắc khó hơn nữa đó cũng không sao đâu bây giờ mình nói đường tình duyên trước đi em tài ba ba mối tin ba mối đó hả ba mối dài nhất là bao lâu năm năm yêu lâu vậy mình chia tay vậy thì khoảng thời gian đó là thực tế là em làm việc ở bên Macau phần nửa kia cũng bảo em cũng là đã tuyệt vời ừ. nhưng mà vì khoảng thời gian đó thì chắc có lẽ là vì vì sự nghiệp của em cũng chưa ổn định chưa ổn định à thì cũng là một rồi bạn đó giờ còn Macau hả dạ bạn đó đang ở Macau và hiện tại thì cũng đã có một người mới rồi à có người mới rồi thôi bỏ qua luôn ha em ở Macau bao nhiêu năm em ở 7 năm 7 năm ở Macau wow. như vậy là, là có nhiều cái vốn sống lắm đây rồi nhà gái mình bao nhiêu mối tình rồi chia sẻ cho chị Lan biết coi Dạ, em ờ, tính từ lúc đi học đại học đến bây giờ là trải qua được bốn mối tình rồi chị <laughs> Vậy mà nãy bên kia ta nói ta ba mối tình mà bảo làm gì đâu hôm nay thì em trải qua ba mối tình ba mối đó hả vâng lúc mà học đại học ấy là em có quen ờ, một anh làm bên ờ, quân đội nhưng mà chỉ kéo dài khoảng ờ, một năm rưỡi hơn thôi ạ à. dạ. xong rồi anh cũng bị đi học quân y trên thành phố á dạ nên rồi nên hai tụi em kiểu như cũng hơi xa cách lúc đó em còn học đại học nên còn hơi nhát <laughs> dạ ừ. nên là chưa có chủ động gì đi tí xa với anh được dạ nó đã gãy gánh từ đó <laughs> một cái mối tình kế tiếp của mình à, thì mình mong muốn người đàn ông đó sẽ như thế nào dạ em uh, muốn bạn trai em là phải uh, cao một m bảy trở lên ha cao mét bảy trở lên xíu chào nhà trai kém mét bảy rồi chào chị là được mét bảy không kém thôi kém hả không được không sao mang dài vô <laughs> em thì không cần quá là đẹp trai ưa nhìn là được dễ thương lắm dạ chị qua chị nhìn cái là chị thấy chị ưa liền dạ à, với lại là tính cách thì à, phải có một xíu à, tâm lý tại vì nhiều khi em thì à, sống tình cảm nội tâm quá nên là nhiều khi cũng khó có chia sẻ nên là mong là bạn có thể có một chút gì đó tâm lý để em dễ mở lòng chị nghĩ bạn này có 7 năm thì em sống ở nước ngoài sống với rất là nhiều người thì sống rất nhiều người không ý là sống với nhiều nha. không tức là cái môi trường mình được tiếp xúc với là nhiều người trong xã hội tiếp nhiều người nhiều người chứ không phải sống với nhiều người. nhiều người ở nhiều nước khác nhiều nhiều khi ở đó người ta chưa sống với ai hết mình ở chung với lại bạn rồi sao mà tập thể sao Đâu, mình nó nhạy cảm nó khó hiểu thì tôi nói hơi khó hiểu chút thôi nhưng mà tôi nghĩ ông hiểu mà không phải để nhiều người hiểu thì tôi biết là nhiều người hửi mà hiểu gì hửi là hửi là sao nhiều người hửi xong mà hiểu ai hửi ai được chưa bây giờ mình thích người phụ nữ thế nào thứ nhất của em là đạo đức đạo đức chỉ cần một cô gái lương thiện biết uh, chung thủy như vậy là em đủ vậy thôi đúng không đúng rồi. quá đơn giản ai cũng chung thủy vấn đề do người đối phương gọi là vô tình làm người ta không chung thủy thôi nhà gái đi với ai cưng dạ hôm nay à, em đi với chị và em của em dạ chào chị chị ruột ha dạ chị ruột ạ à. để thấy chị dễ thương không là xin chào chị thấy chị nổi ghê không dạ à, xin um, chào mc quyền linh mc à, ngọc lan chào chị à, chào uh, anh chị vinh bển và chào uh, tất cả khán giả ở trường quay em tên là trần thị kiều diễm là chị của uh, ngọc diệp à giờ dạ, chị thấy uh, em rể tương lai thì thấy được không về uh, cái cảm nhận đầu tiên của em em thấy là bạn rất là vui vẻ à, cái kỹ năng sống rất là tốt à à, rồi về à, cái à, những cái yêu cầu của em gái em thì em thấy là bạn cũng có khả năng là đáp ứng được <laughs> rất là tốt ạ thì có yêu cầu gì thêm không dạ cái đó thì ừ, à, em gái em hài lòng là được cảm ơn chị trai dạ, mình đi với ai cưng dạ em đi với em gái và em rể của em ạ trước tiên thì em xin chào mc quỳnh linh với mc ngọc lan ạ và à, gia đình bạn gái chị bên này thì em thấy là rất là hợp gu với anh trai á tại vì anh ưa rất là thích một người nhẹ nhàng nên thấy chị là rất là dễ thương nhẹ nhàng nếu mà chị quen anh thì anh rất là tuyệt vời tại vì anh rất là người rất là tâm lý anh rất là biết chiều bạn gái rất là ga lăng anh là một người rất là thương gia đình với bố mẹ ông bà với em gái cũng vậy thì em nghĩ một người thương gia đình chắc chắn là thương bạn gái và thương vợ của mình nên em vẫn hy vọng là nếu được thì hai anh chị cho nhau một cơ hội đi tiếp cảm ơn em cảm ơn em cảm ơn nhà trai cảm ơn nhà gái luôn nhà trai nhà gái hôm nay tuyệt vời quá bây giờ sao bây giờ mở rào thôi hai ba mở rào tấn công chào em dạ cho anh ạ wow wow cáp rồi dạ. dạ hôm nay thì à, em có món quà gửi đến anh ha dạ trong đây là em à, tặng anh cuốn sách và cuốn sách có tựa đề là mọi nỗ lực và chờ đợi của à, bạn À, đều có ý nghĩa thật là trùng hợp anh cũng có cuốn sách của em cuốn sách của anh là tin bình yên trong gia đình Và sau này nếu mà có cơ hội chúng mình đi cùng nhau thì em sẽ là một người ở tốt dạ rồi anh cảm ơn rất nhiều dạ em cảm ơn ạ nói về cảm xúc đầu tiên của anh à, khi à, nhìn thấy em đi ha em là một cô gái rất là xinh dạ em cảm ơn ạ dạ, nhẹ nhàng dạ. còn về anh thi anh thấy thế nào <laughs> à, dạ khá là vui vẻ nè à, như là ừ, chị đã chia sẻ anh là một người sống khá là tình cảm thì yeah, à, em cũng uh, lựa chọn uh, và muốn bạn trai của mình cũng là một người uh, mẫu người như anh cảm ơn dạ thì hôm nay đợi đây chương trình thì em cũng rất là rất là vui gặp em là, là vui rồi có duyên rồi cũng là duyên ha là món quà mà chúng ta chọn đều là sách dạ. nên là thấy sự đồng điệu giữa tâm hồn của em và anh hai bạn tính hẹn hò sao bạn thân anh thì bất cứ lúc nào cũng có thể đi được vì anh cũng không có vướng bận gì cũng có thể về bệnh tế hay là bất cứ đâu bất cứ lúc nào dạ. à, với công việc của anh thì ờ, một tuần thì mình có thể ờ, xuống gặp em được bao nhiêu lần hàng tuần thì anh cũng có một tuần anh được làm được nghỉ hai ngày yeah. Dạ. ừ nếu mà có cơ hội thì xin thêm vài ba ngày thì anh cũng nghĩ là sẽ dễ dàng thôi yeah. Dạ. ừ, do phương tiện cũng rất là thuận lợi rồi anh uh, ờ, cũng là lập nghiệp ở thành phố luôn hả anh à đúng rồi thì anh định hướng là anh sẽ ở miền nam lập nghiệp Sinh sống và ở đây luôn chắc chắn rồi <laughs> dạ rồi em cảm ơn ạ về miền bánh tre thì em đẹp lắm vâng em đã em đã thân về đó à thân về hả à. vậy thì uh, bữa nào về đi em muốn dạ. về luôn được không em muốn về luôn được không hỏi bên kia hỏi bên đây chứ đừng hỏi bên kia bên kia hỏi đâu tôi có đi được về liền luôn à đó giờ em có thể mời anh về đình ché nhỉ dạ nếu à, được thì à, về cùng em ạ <laughs> chị chị gái cho em à, cho phép em về không bạn gái á ví dụ như bây giờ mình đặt cái trường hợp đi rồi mình đến với nhau thì bạn gái có lên thành phố hồ chí minh với em hay không và lên thành phố hồ chí minh em có đủ lo ừ, cho vợ cho con này kia không em đã chuẩn bị gì rồi cho hôn nhân mình rồi nói cho bạn gái biết đi Em cũng có tích cọp được một phần nào đó anh mua được một miếng đất nhỏ nhỏ Chúc mừng em, có đất là có nhà Mua nhà có thì mua đất trước đi cho nó khỏe Giờ có vợ thôi xây nhà luôn Ổn chưa? Còn chuyện còn lại của em tiến tới Đấy, tiến tới nói chuyện với cô gái đó Nắm tay cô ấy nói Cho phép anh uh, ờ, nắm tay em Để cảm nhận được uh, Được không? À dạ được ạ hai tay bắt không phải bắt tay nắm hai tay rồi hát cho cái ngang bài đi rồi nói chuyện tiếp à hát ở ừ, thì à, những chương trình đấy thì à, em xin hát tặng bạn gái hát à, người tình mùa đông đường vào tim em ôi băng giá trời mùa đông mai vẫn hay đi về vẫn mưa mưa rơi trên đường thầm thì vì đâu mưa em không đến đường vào tin em mây giăng kia bàn chân anh trên lối đi không thành những đêm khuya mưa buồn một mình có khi cho ta quên cuộc tình từng cơn mưa hát hiu bên ngoài sông thưa lắm khi mưa làm cho ta nhớ mãi ngày qua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 à dạ thì ờ, do em là giảng dạy bộ môn hóa học nên là em sẽ dùng ờ, về ờ, bộ môn hóa để gửi đến anh dạ thì anh có biết anh và ch 4 khác nhau chỗ nào không chắc anh cần em giúp đỡ Dạ, CH4 thì người ta gọi là metan Còn anh thì nê em, nê em Đứng đây hai đứa nhìn thẳng mắt nhau em thấy người đối diện thế nào em nói hết bằng cả cái tấm lòng của mình đi lúc đầu cái um, dự định của em là không có um, quen bạn xa dạ. nhưng mà khi mà thấy anh chia sẻ là um, có thể uh, sắp xếp được công việc xuống thăm em thường xuyên đặc biệt là biết uh, lo lắng về chăm sóc gia đình thì uh, ừ, em cảm nhận thì uh, mình cũng ờ, nên ờ, cho nhau một cơ hội để ờ, tìm hiểu lẫn nhau ạ như mọi người đều biết thì em cũng là một cô gái rất là tình cảm tuyệt vời thì sau chương trình này thì hy vọng anh sẽ gặp em thường xuyên ha à, dạ và hai bạn về chỗ các bạn đã nói tất cả những gì mà các bạn suy nghĩ rồi bây giờ mình phải quyết định thôi sau 3 tiếng đến chúng ta bấm ngay cái nút đó nếu chúng ta thấy thích còn nếu chúng ta thấy không thích không cần bấm chị nghĩ là với những chia sẻ vừa rồi của hai bạn thì chắc hai bạn không cần phải suy nghĩ nữa đâu ha nên chị đếm sẽ rất nhanh thôi một hai ba hết thời gian em không bấm à. trời đất cái gì vậy khó hiểu quá vậy tại sao vậy em trai trước tiên thì anh cảm ơn em đã đến đây à, sau đó thì anh cũng rất xin lỗi tại em sau chương trình này thì anh vẫn muốn chúng ta có thể liên lạc với nhau có thời gian tìm hiểu gì đó nhưng mà thì <laughs> về cái chuyện um, tình cảm nó cả đời nên cho anh à, chút thời gian để suy nghĩ và tìm hiểu kỹ hơn thì mình có thể liên lạc với nhau anh chị nó có thể trò chuyện em không bấm nút và lấy gì người ta cho em thời gian để mà tìm hiểu người ta thì có thể bắt đầu từ một tình bạn trước tôi là đàn ông tôi còn chưa hiểu đàn ông nữa bấm nút nếu mà em không thể mà mang cho bạn bạn hạnh phúc cả đời thì thực ra là em làm dáng dở bạn thì mong em hiểu không nhưng Đúng mà lắm. chỉ có mấy phút giây ngắn ngủi ở trên sân khấu à. thôi thì làm sao biết được là sẽ mang hạnh phúc đến cho nhau đến cả đời chàng trai suy nghĩ là đúng chàng trai không à, bấm nút bởi vì chắc không đem hạnh phúc lại cho bạn gái là suy nghĩ đúng nhưng con cái là hồi nãy bạn cứ bật đèn xanh rồi tới lui rồi người Mà ta Bà tưởng... nói quá trời nói luôn cô gái tưởng thì tưởng đâu là bạn sẽ bấm nhưng cuối cùng em quay xe đó đôi khi mình không thương người ta mình đừng có để ta thương làm người ta tổn thương à. thôi chuyện nó dĩ lỡ rồi chị người ta lum la chuyện dĩ lỡ rồi thì bây giờ cái cảm xúc em cũng thực ra là chưa toàn vẹn lắm ừ. thì bây giờ nếu mà em cứ bấm thì thật ra là em cảm thấy có lỗi về bạn đúng rồi em thôi chị cho em một lời khuyên nè ví dụ sau này em đến với một cái mối tình nào hoặc là em muốn tìm hiểu một cô gái nào đó em cảm thấy là chắc chắn là em muốn tìm hiểu người ta thì em hãy nói với người ta rằng là ừ anh muốn tìm hiểu em chứ còn nếu mà em chưa muốn em chưa sẵn sàng về việc đó thì em cũng không nên không không không nên nói với người ta quá nhiều vậy thôi nha mình à, mình bật đèn đỏ luôn đúng mình nói là ờ, ờ thôi anh cảm thấy người ta đi cái mình bật đèn đỏ bất ngờ ta ta té tội nghiệp người ta vậy Mày thôi phạt chết em ơi thôi bây giờ thì à, các bạn nhận quà à, của chương trình nha